không cần TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh vlog của bạn đây <laughs> Thì khi các bạn xem video này thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết video hôm nay sẽ nói về cái gì rồi đúng không Thì hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với mình luôn bạn ơi Và cũng đối với Sammy luôn Những bạn nào mà là fan của mình và Sammy thì chắc chắn sẽ biết nè Đó chính là ngày 17 tháng 2 là ngày kỷ niệm 2 năm mình và Sam yêu nhau mọi người ạ à. Bởi vậy cho nên hôm nay mình đã chuẩn bị một món quà rất là đặc biệt để tặng cho Sam luôn Và các bạn muốn biết món quà đó là gì không Đừng quên hãy xem đến cuối video nha Ok và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho Phong một like nè, một share nè Và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội kênh youtube của Phong và Sammy để coi như là ủng hộ mình và chúc mừng mình và Sam nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ok còn bây giờ thì mình sẽ khoe cho các bạn những món quà mình có nha Đầu tiên là mình có chuẩn bị để tặng cho Sam một chiếc bánh kem mọi người ạ à. Thì chiếc bánh kem này á là mình kêu chị chủ chị ấy khắc lên cho mình chữ phong trái tim Sammy Nhưng mà tự nhiên không mình lỡ tay mình quẹt chúng thế là bây giờ cái chữ phong nó mất luôn cái cái cái, cái chữ B vậy mọi người ơi buồn ghê luôn á Thôi mà không sao chiếc bánh kem vẫn đẹp mọi người ạ à. Ở đây thì mình có ghi thêm cái chữ là kỷ niệm 2 năm yêu nhau nè mọi người à, Thì đây chính là món quà đầu tiên nè Món quà tiếp theo chính là một chiếc bóng bay mọi người ạ à. à, không một chiếc mà là gọi là 10 10 chiếc bóng bay à, rất là đẹp luôn ok và còn một phần quà đặc biệt nữa mà phong sẽ bật mí gọi là sau video nha mấy bạn hãy xem đến cuối video nha <laughs> à quên còn đây là bé cam ai kêu tôi đó chào mọi người đi sam hello mọi người hello mọi người đây chính là sammy của tôi nè <laughs> ok thì sam ơi sam nhớ hôm nay là ngày gì không hôm nay là ngày 17 tháng 2 kỷ niệm 2 năm đúng rồi kỷ niệm 2 năm yêu nhau à ok thì hôm nay nè là phong có một món quà tặng cho sam nè sam thích không thích đúng không ủa sao chưa biết quà gì mà thích rồi Trời ơi, quà là thích rồi. Hôm nay kỷ niệm 2 năm thế nào ông cũng tặng tôi một món quà cực kỳ ý nghĩa không? Rồi ok. Một món quà cực kỳ ý nghĩa đúng không? Ừ. Rồi ok, rồi bây giờ nè Phong sẽ tặng nha, nhưng mà đầu tiên hãy nhắm mắt lại đã. Nhắm mắt lại. Rồi ok thì đầu tiên món quà phong tặng cho sam ten ten ten ten đây mở mắt ra bum nguyên một chùm bóng bay luôn bóng bay trái tim mọi người ơi màu đúng rồi bóng bay hình trái tim màu hồng luôn này màu trời ơi nhiều quá nhiều quá nó che màn hình hết luôn rồi <laughs> ok rồi xong rồi đó sam hết rồi đó coi như đây quà thôi à nhột với mày à? cái gì mà còn trái tim không vậy <laughs> ok khoan từ từ giỡn mà vẫn còn quà chỉ nói giỡn thôi hiểu không vậy cam cái gì vậy cam qua đây cam hóng chuyện á cam thôi cho cho cam bong bóng bay đi cho cam bong bóng đi không không, không đừng đừng đừng có đeo vô cổ nha bạn đeo đeo đeo đeo đeo vô tay cam á cam thích thích chơi bong bóng lắm ok rồi thôi rồi rồi ok và món quà tiếp theo nè bây giờ sam nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại cam nhắm lại ừ che mặt cam lại luôn rồi ok đợi xíu nha tên tên tên tên tên tên tên mở mắt ra Bum. Vâng. Bánh kem luôn nha. Ở trên đó à, tôi có ghi là phong trái tim Sam nhưng mà tôi lỡ tay tôi quẹt chúng. Đâu tôi có ăn đâu, tôi đâu có ham ăn vậy đâu. Trời ơi trời. À, thấy không? Trên đây nó có chữ kỷ niệm 2 năm yêu nhau nè. À. Đẹp không? Hoa hoa rồi. À, quá lãng mạn luôn. À. Ờ đây đây là món quà thứ hai mà phong tặng cho sam á ba món hả ừ còn một món nữa trời ơi còn một món rất đặc biệt luôn sam thích bánh kem này không ăn răng chocolate nhưng mà không sao đây là bông hoa ok thích thích thích ăn sô cô la hả thì hồi nãy phong lên á phong cũng thấy có một cái bánh kem sô cô la phong tính mua rồi nhưng mà cái bánh kem đó là là có bánh bánh kem có hình spiderman đúng rồi kỷ niệm hai năm yêu nhau là cái bánh kem nó phải có hoa đồ cái kiểu nhìn nó mới nó mới gọi là lãng mạn chứ tự nhiên không lấy bánh kem hình spiderman sao được trời ơi trời kỷ niệm yêu spiderman nhưng mà là yêu tôi đó kỷ niệm hai năm yêu spiderman <laughs> ok đó đây là món quà thứ hai mà phong tặng cho sam nè ờ, ok thử đi thử miếng coi thử thử miếng đi thử, thử ăn miếng coi kem ngon không thử gì đây dùng cái tay á quẹt quẹt miếng kem thôi sao thử thử thử miếng coi ngon không đây tôi thử cái lá coi ngon không làm nhất à trời ai biểu bà ăn cái lá chi ăn cái miếng kem kìa cái kem màu dạ, trắng á dạ. cái kem này là kem vani á thơm lắm luôn á thơm không mùi sữa mùi sữa đúng rồi thơm lắm luôn á ok ờ, món quà tiếp theo mà phong tặng cho sam nè giờ sam nhắm mắt lại đi cầm đi cầm luôn cầm, cầm luôn, luôn. À? ừ <laughs> không sao nhắm mắt lại đi ok nhắm mắt lại nha món quà tiếp theo phong phong sẽ tặng cho sam nè Thôi giỡn giỡn giỡn giỡn để tí để tí Ok các bạn ơi bây giờ là tới món quà đặc biệt mà Phong đã chuẩn bị cho Sam nè Đây là một món quà mà Sam đã thích rất là lâu rồi Bây giờ Phong mới tặng cho Sam nè đây nè nè mấy bạn thấy gì không ok chuẩn bị nha một hai ba mở mắt ra biết này là gì không à ốc quên <laughs> xịn chưa mua hồng hả mở thử đi mở thử đi tặng tôi một quạt gì để đó con là trời trời sao không thích hả hả sao không thích hả thích thích nhưng mà tôi tôi tôi tôi tôi tôi sao đó ờ, mở mở mở mở mở mở ra thử đi khoe khoe cho các bạn xem đi đây Apple Watch là cái mà cũng ờ, gọi là nó nó cái đồ iPhone mọi người đây đúng đây. rồi lúc trước các bạn Sammy thấy mình đeo một cái Apple Watch xong Sam kêu rằng là nhìn nó thích quá à, nó có thể nghe được cái kiểu cho nên là Sam rất là thích luôn Sam kêu mình là mua cho Sam một cái tặng à, không nhầm sam kêu rằng là sam muốn tính mua một cái cam cho nên là Ê, ê, ê, cam cam cam tính ăn ăn ăn trộm apple watch của ba hả để cho khác ở đây chúng ta có một cái tay đeo màu hồng mấy bạn ơi ngày xưa sam bảo rằng là sam rất thích thích apple watch luôn sam tính mua nhưng mà sam tiếc tiền quá xem sam keo kiệt Sam keo kiệt quá cho nên là Sam không chịu mua à, Ôi thôi thích lắm mà dạ, mà không muốn mua gì ok à. Đúng rồi, Apple Watch màu hồng nha xịn chưa mở ra, mở ra, mở bình thường thôi hả? đúng rồi cứ mở ra bình thường thôi Ui, xịn vậy thích không thích không thích có điện mình rất là ghét xài đồng hồ nhưng mà Apple Watch thì mình này kiểu cảm giác nó đời thường mọi người nhìn nó nó đẹp ý đúng rồi đồng hồ bình thường đeo thì nó không được đẹp không được sang chảnh như Apple Watch hiểu không sao biết cái Apple Watch này nhiêu tiền không không biết 15 triệu đó xịn chưa đúng rồi 15 triệu lận á à. Trời ơi, cái cái Apple Watch này mà cầm thêm cái iPhone 11 nữa là quá đẹp luôn. Di sạc nè mọi người, di sạc rất là lạ luôn á. Đúng rồi. Rồi, <laughs> bây giờ tôi sẽ đeo thử nha. Đây ok thử nè, nó mới nó mới đặc sắc nè. Mới đầu á là Phong tính mua màu mua cái màu trắng cho Sam nhưng mà Phong xong Phong sợ rằng làm. Là <laughs> phong Phong sợ đeo đeo đeo màu trắng cái đầu nó nó sẽ bị ờ, bẩn thành màu màu màu màu cháo lòng luôn mọi người ạ. À. Cho nên là Phong quyết định mua màu hồng. Ok. Ở khoan, để Phong đeo cho, để Phong đeo cho được mà không sao tôi đeo nhầm cho hơi hơi hơi lộ kỹ thuật mọi người thông cảm nhé ờ đeo cái gì vậy đúng rồi đeo lồng vào đây xong mình mình kích vào đúng rồi sai rồi bạn ơi mình đã đeo lại lại cho cho cho sao mà sam không biết đeo bạn ơi rồi vậy mà kêu biết đeo đồ à, khoe khoe khoe cho bạn coi để vậy màu hồng luôn quá đẹp giơ cao cao lên giơ cao cao vậy nè siêu nhân biến hình siêu nhân biến hình <laughs> thích không hết đẹp không đẹp <laughs> đấy thì phong cũng có một cái luôn các bạn ạ à. và phong có một cái màu nó màu đen, màu đen đúng, rồi, rồi. còn còn còn sam thì bây giờ phong đã mua cho sam một cái màu hồng đúng rồi sam là siêu nhân hồng nha ok mọi người ơi thì thật sự là đây là một con mình rất là thích của phong cần tặng cho mình kỷ niệm 2 năm luôn thì mình cũng ờ, à, đôi lời mình rất muốn cảm ơn mọi người đại gì ta à, quan tâm và theo dõi hai tụi mình đó thì mình mong mong thật là về năm sau là sẽ có kỷ niệm ba bốn năm sáu bảy năm mọi người ơi mọi người đừng quên ủng hộ cho mình và phong cần nha và cũng đừng quên đừng quên ủng hộ cho hai tụi mình nha rồi tạm biệt mọi người ở clip sau cùng muốn vào của phong cực ơi mấy bạn ơi tính ra là sam cảm ơn mấy bạn mà sao không chịu cảm ơn mình luôn ủa tao cảm ơn mà cảm ơn người nào mới nghe rõ ràng cảm ơn mấy bạn không cảm ơn tôi đâu rồi cảm ơn không cần đẹp trai ok bạn ơi thì mình quên mất mình chưa nói cho các bạn nghe cái này nè không những là kỷ niệm 2 năm bọn mình chỉ có mỗi một video này không đâu nha mà bọn mình có đến tận hai video luôn các bạn ơi và video tiếp theo của mình nhân dịp kỷ niệm 2 năm đó chính là một video rap mọi người ạ à. và bài rap này có tên là anh hứa là yêu đó một bài rap mà mình viết tặng cho sa mọi người ạ à Ok, thì mấy bạn hãy hóng chờ bài đáp này cùng với Phong nha Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều Yêu anh em phải nồi và hẹn gặp lại anh em ở video rap nha mọi người nha Bye bye